Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vtech88 à, ờ, Chiếc máy này nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì các bạn có thể phân biệt được à, đây là máy XPS phiên bản bao nhiêu không nhỉ? À, cũng giống như là Apple MacBook thì dòng XPS của Dell cũng rất ít khi có sự thay đổi Lý do thì đơn giản thôi khi mà bạn đã làm ra một sản phẩm nào đó quá hoàn hảo rồi thì việc tìm ra điều gì đó mới mẻ để hoàn hảo hơn là rất khó ấy vậy mà ở chiếc máy trên bàn mình đây Dell XPS 9370 đã có quá nhiều sự thay đổi nhỏ, tinh tế, rất là giá trị nếu như so sánh với các thế hệ đeo trước. Vậy thì chiếc máy này có điều gì hay ho? Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé! Đầu tiên là về màn hình. Có hai điều mà các bạn cần lưu ý với mình về màn hình này. Viên màn hình mà Dell gọi cho dòng XPS là Infinity Edge vốn đã siêu mỏng từ thời 9343, 9350 và từ cách đây 3 đến 4 năm. Mà cho đến tận ngày nay, năm 2019, thậm chí là năm 2020 thì vẫn chưa có mẫu laptop nào có được độ mỏng như vậy. Tất nhiên là viên màn hình càng mỏng thì tổng thể sẽ càng đã hơn, cảm giác hình ảnh như sắp chạy ra khỏi ngoài màn hình vậy. Ở phiên bản 9370 thì viên màn hình còn mỏng hơn, các bạn phải để ý thật kỹ thì mới thấy được chi tiết này. Mình cũng đang dùng máy Dell XPS 9360 nên mình sẽ cho các bạn thấy được viên màn hình của Dell XPS 9370 còn mỏng và sexy hơn nữa. Do đó mà về tổng thể thiết kế thì 9370 sẽ nhỏ gọn hơn thế hệ trước một chút xíu. Điều lưu ý thứ hai về màn hình của XPS 9370 này là màn hình có độ phân giải 4K, Ultra HD cực kỳ sắc nét. Các phiên bản trước chỉ là màn hình 3K, Cụ thể về màn hình này sắc nét đẹp như thế nào thì các bạn có thể xem video 4K này. Mình sẽ mở để cho các bạn trải nghiệm luôn nhé. Về thông số màn hình của Dell XPS 9370 thì phiên bản màn hình là 13,3 inch, 4K, 3840 x 2160 pixel mà mình đang có ở đây rất chuẩn màu sắc với 98,36% sRGB và 69,47% AWGB. Độ sáng rất cao, đạt 466 nits. Nếu như so sánh với thế hệ cũ là Dell XPS 9360 với màn hình cao cấp nhất là 3K 3200 x 1800 pixel thì độ chuẩn màu chỉ đạt 88,7% sRGB và 57,5% AWGB. Độ sáng 357 nits Tất cả các máy XPS hầu hết đều có cảm ứng 10 điểm chạm, trừ phiên bản Full HD thôi các bạn nhé. Rõ ràng là 9370 đã được đeo cải tiến rất nhiều về chất lượng hiển thị của màn hình, điều mà người dùng phổ thông cần khi sử dụng một chiếc laptop Ultrabook nhỏ gọn. Phần thứ hai đó là về thiết kế. Mặc dù về tổng thể thiết kế của 9370 không có thay đổi nhiều so với các thế hệ trước, vẫn là sợi carbon phủ nhung, không bám mồ hôi vân tay ở phần bàn phím. Touchpad và bàn phím vẫn giữ nguyên như ở thế hệ cũ, một vài điểm khác nhau là 9370 có cụm camera, có hai camera, có hỗ trợ tính năng Windows 10 Hello giúp mở khóa nhận diện khuôn mặt. Đây là một tính năng mà mình đánh giá cực cao ở trong chiếc máy này. À, cũng vì là có nhận diện khuôn mặt thì việc mở khóa máy sẽ nhanh và tiện lợi hơn rất là nhiều so với dùng password theo kiểu truyền thống. À, trọng lượng của XPS 9370 chỉ là 1,21kg, nhẹ hơn một chút so với XPS 9360, nó nặng 1,32kg. Ờ, Thực tế sử dụng thì mình thấy là cả hai máy XPS đều rất là đầm và chắc chắn, không hề ọt ẹt một chút nào cả. 9370 có thêm vân tay có tích hợp mở khóa bằng vân tay fingerprint rất là tiện dụng. Ngoài ra thì mặt lưng của máy được phủ thêm một lớp kính tạo nên sự sang trọng cho chiếc máy XPS 9370 so với thế hệ cũ. Điều thứ ba mà mình muốn nói đến đó là về phía các cổng kết nối. Mặc dù là một xu hướng laptop nhỏ gọn nhưng đồng nghĩa với việc ít cổng kết nối, nhưng mà lược bớt các cổng kết nối quá thì lại khiến người dùng sẽ rất là khó chịu khi sử dụng máy. Với XPS 9370 thì chúng ta chỉ có ở phía cạnh trái là hai cổng Thunderbolt 3 kim sạc máy luôn, nút hiển thị thời lượng pin. Phía cạnh phải là một khe thẻ microSD, một cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3.1, jack audio 3.5. Với các bạn làm văn phòng cần phải có xuất hình ảnh trình chiếu thì sẽ phải mua thêm một hub chuyển đổi sang HDMI và có thể là cả cổng mạng LAN. Chưa kể là thêm cả cổng USB 3.0 để tiện cắm chuột bàn phím rời. Nói chung là các bạn mua XP 9370 thì việc tù túng các cổng kết nối y hệt như máy MacBook Pro 13 2018 mà mình cũng có mượn từ anh Phong Ducati để sử dụng trước. Ở loa của máy thì được đặt ở phía hai cạnh bên, Âm thanh tỏa ra hai phía cạnh bên nên nghe sẽ không thể đã bằng các laptop đã có cặp loa đặt ở phía trước mặt như là MacBook Pro 13 hay là HP Spectre X360 chẳng hạn. Âm thanh của máy đủ dùng ở mức giải trí cơ bản. Mình sẽ mở thử một bài hát cho các bạn cùng nghe cảm nhận luôn nhé. Về cấu hình của máy, phiên bản 9370 của mình đang có ở đây được trang bị max cấu hình với CPU Core i7 8550U, RAM LPDDR3 16GB 1866MHz với hai thanh cảm RAM SDM2 NVMe 512GB cho tốc độ băng thông siêu khủng khiếp đạt khoảng 3,1 Gbps trên giây tốc độ đọc và khoảng 1,1 Gbps trên giây tốc độ ghi. Khởi động máy phải gọi là siêu tốc gần như là bật tắt khởi động Windows ngay tức thì. Máy được trang bị card đồ họa Onetel UHD Graphics 620. Với thông số cấu hình trên thì làm các tác vụ văn phòng như là lướt web với trục tab Chrome, mở thêm cả Excel, Word thì quá là nhanh luôn. Mình mở thử tiếp Photoshop thì máy chạy loát vẫn rất rất nhanh và siêu tốc. Tiếp theo là mình mở thử Premiere với project test gần 7GB, độ dài video là gần 9 phút Full HD thì máy chạy loát review ở chế độ 1 phần 4 tạm ổn. Do có thiết kế nhỏ gọn, chỉ có hai quạt tỏa nhiệt nên làm việc lâu với Premiere tầm 3 đến 4 tiếng thì máy sẽ bắt đầu dập nhẹ. À, mình có thử render video test này thì máy sẽ mất 21 phút 52 giây để hoàn thành render. Nhiệt độ CPU render duy trì ở mức 58 độ C, khá là mát mẻ. Với các thao tác làm việc Premiere thì để ở chế độ Review 1 phần 4 vẫn làm việc rất là ổn. Tiếp theo là mình sẽ thử ờ, chơi game trên chiếc máy này xem như thế nào nhé. Mình có cài thử game online nhẹ nhàng LOL. Ở chế độ mặc định setting thì máy sẽ đạt FPS rất ổn định ở mức 50 FPS. Kể cả lúc combat thì FPS vẫn giữ nguyên, không hề bị tụt FPS luôn. Xét về thời lượng pin của chiếc máy này, do được trang bị tới hai quạt tỏa nhiệt nên không gian thiết kế đặc pin của XPS 9370 sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Do đó mà máy chỉ được trang bị viên pin 52W thay vì là 60W như trên phiên bản 9360 cũ. Thời lượng pin của 9370 cũng chỉ ở mức khá so với mặt bằng các máy laptop Ultrabook cao cấp hiện nay. Dùng các tác vụ văn phòng cơ bản nhẹ nhàng thì máy sẽ trụ được khoảng 7 đến 8 tiếng. Ngoài ra thì với cụm hai camera được đặt chính giữa ở phía dưới màn hình có hỗ trợ camera khuôn mặt giúp mở khóa bằng Windows Hello rất là nhanh và chuẩn xác. Ngoài ra thì máy cũng có thêm cả cảm biến vân tay fingerprint được tích hợp. Tổng kết lại về chiếc máy này, với 3 điểm nâng cấp đáng giá ở XPS 9370 so với thế hệ cũ là một màn hình tuyệt đẹp, tản nhiệt hai quạt mát mẻ cho cả hệ thống, tính năng bảo mật mở khóa bằng Windows Hello và vân tay, thời lượng pin ấn tượng thì đây sẽ là những lý do thuyết phục để lựa chọn chiếc máy cho công việc văn phòng. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc máy Dell XPS 9370 này? Hãy để lại ý kiến bình luận của các bạn dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.